Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key, tôi mình là Yo and Key, Y and K Avenger. Đến với channel của tôi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem. Y and K, y and K Adventure. Hôm nay um, đi event mình lại tiếp tục mở shop merchandise mong mọi người sẽ ủng hộ nhiệt tình đợt này tụi mình có t-shirt này rồi sleepless tee này hoodie này mũ này rồi um, bucket hat nữa Đó, <laughs> rất là nhiều sự lựa chọn đầy đủ size luôn mấy đứa mình uh, vừa mới lên đây đang chuẩn bị setup này đồ không để lên trên chân mà vẫn nhét đây à được à à đính Max Factor á ghê ghê Xe đắp mấy lêu về áp? Hai lêu hả? Chạy vô đây khó không? Đi theo cái map anh vẽ là ok ha? Không bị lạc ha? Đúng rồi Đúng rồi Yeah Phải Google Map kìa Apple Map chịu Đúng rồi như chị bên kia là là đi Apple Map nào cũng dẫn tới ừ, phải đúng rồi yeah mà cái Google Map là nó chỉnh rồi chỉ vô tới đây luôn hả? Ừ. Yeah, dạ, cho nên thường đi cắm trại sai à, Google Maps là hợp lý hơn. Đi kèm mùa đông sướng hơn hả? Khỏi ruồi. Ừ. Ai nói gì nói em mùa đông. Anh vậy á. Tha mặc chục kỳ áo nó cũng sao. Giờ mùa hè cởi chân được coi nó cũng nóng à. <laughs> xe đạp hôm qua đây ừ, bốn gia đình ừ đúng rồi con mấy gia đình nữa chắc đang trên đường tới á mỗi lần anh linh hú đi vén vẫn thấy quang ơi hời với cả buồn ghê thì đó khách mời danh dự á trong cái chuyến đi này của tụi mình đi cắm trại á thì à, có xe của anh Quang là có cái hệ thống này mà mình à, muốn giới thiệu với mọi người luôn là cái khu vực này tụi mình đi cắm trại á thì cái sóng điện thoại rất là yếu luôn nhiều điện thoại mình có sóng 3G à, nhưng mà lúc có lúc không à. còn à, xe anh Quang á thì à, có gắn cái bộ là à, Signal Booster à, cái bộ này á là để à, à, boost cho cái sóng điện thoại nó khỏe hơn đó thì à, như điện thoại mình thì không có sóng lúc có lúc không còn điện thoại của anh Quang là có 4G vào mạng thoải mái luôn đó thì cái này là mình muốn quay lại để cho mọi người um, xem và review thì thấy rất là cần thiết nhá nhất là những ai mà đi cắm trại á có được cái bộ này á thì à, dù ở trong rừng mà không có sóng điện thoại nhưng mà cái này là sẽ giúp cho các bạn là um, boost cái sóng lên um, để nhiều may có những cái cuộc gọi cần thiết là vẫn có thể thực hiện được đó, chứ không phải um, chạy xe đi ra xa đấy thì như hôm qua uh, đi cắm trại đây thì um, có người um, chó chơi với nhau á thì có người bị uh, ờ, chó nó uh, không phải gọi là cắn nhưng mà nó bị làm xước tay đấy thì uh, có đi bệnh viện nhưng mà bây giờ uh, muốn liên lạc uh, cho những người cắm trại đây để biết tình hình thế nào cho yên tâm á thì uh, không liên lạc được nhưng may là xe của anh Quang á, là có hệ thống này cho nên là nếu cần liên lạc gì thì có thể liên lạc qua anh Quang thì quá hợp lý luôn đây thì cái bộ này á, là cái bộ unit chính này và cái bộ bút sóng điện thoại này á, thì à, mỗi hãng điện thoại thì các bạn phải mua những cái bộ này khác nhau nhé như xe của anh Quang á, là size của uh, Teltra tại vì anh Quang dùng uh, điện thoại sóng của Teltra còn ai mà size của Upter size Vodafone thì phải mua những cái à, bộ này mà dành cho những cái, cái hàng điện thoại đó bộ này thì có một cái anten thu sóng ở phía trước xe và một cái anten nhỏ là phát sóng để à, điện thoại của mình nhận được là một cái anten nhỏ thì bây giờ mình sẽ quay phía trước cho mọi người xem nha như phía trước xe của anh Quang này á, là có hai cái anten cái anten phía bên trái này này là dành cho cái bộ mà bút sóng điện thoại nhá còn anten phía bên phải này đây cái này là cho cái cái UHF radio để có thể liên lạc bằng bộ đàm đó. như bình thường á thì cái anten này của anh Quang á để mà bút cho sóng điện thoại điện thoại là có thể nhận tín hiệu từ đây này thì à, anh Quang cắn ở trong xe nhưng mà tại vì kem ở đây sóng cực kỳ yếu luôn cho nên anh Quang à, dán tạm ở ngoài này để sóng cho nó khỏe hơn Đó, rất là tiên luôn setup cái này thì không để nổi khó cho nên là mọi người nếu mà ai đi cắm trại mà um, thường xuyên á mà cần sóng điện thoại khỏe thì mình nghĩ là mọi người nên consider về cái chuyện lắp đặt cái hệ thống này nhá rất là tốt có những cái cuộc ờ, điện thoại quan trọng mà có cái bộ này á, là có thể thực hiện được đấy đây cái hệ thống này của nó thì nó cũng chỉ nhỏ gọn như thế này thôi rất là tiền luôn tương lai nếu mà xe của mình mà xong xuôi là mình cũng sẽ gắn một bộ như thế này để đi có cái chi backup cho nó an toàn không phải bị tình trạng mất sóng như hiện tại à, trong cái chuyến đi cắm trại này của tụi mình bên này vừa có thêm một ờ, gia đình nữa vừa lên tham gia với tụi mình bây giờ là xuống kiểm chỗ để set up còn bên này VB Journey set up bên xong rồi Đây, VB Journey hôm nay có đồ chơi mới nhá Mày che với đồ hoành tráng <laughs> có cái này đốt nó tiền lắm trời mà hôm mà gió nó cũng bị bay dạ <laughs> chả đi cả nhà mà mà lốt được một cái xe này là em thấy cũng hay đó <laughs> dạ năm người mà đi một xe về là thấy giỏi đó <laughs> dạ dạ đi này cho nó tiền còn dạ vâng ừ. Là anh chị là ở lại với tụi em tới à, ngày mùng 2 về mà hả? Ôi vậy hả? Ồ ờ, oh, dạ, là ngày mai về Dạ vâng <laughs> Dạ vâng Có cần em phụ gì thì cứ bảo nhá Dạ, dạ không có gì ạ Dạ vâng, là sắp xếp xong cái là tới đâu kia ngồi chơi với tụi em đây vừa có thêm một gia đình anh ờ, tới thì bây giờ là vấn đề nan dài nhất là kiếm chỗ cho mọi người xe đắp đó, tại vì cái địa điểm ban đầu mình mong muốn dẫn mọi người đi á, là, là to là rộng hơn nhưng mà bị khóa cửa rồi thành ra là phải qua đây qua đây thì hơi chật về cái số lượng mà mọi người tham gia là 25 người ban đầu là bốn mươi mấy người mà bây giờ là 25 người thì may là vẫn còn chỗ chứ không mà 45 người mà tới đây là thôi bỏ tay luôn á <laughs> không biết xe đâm ở đâu chắc phải đi ra từ ngoài đường hơi <laughs> kệ đông vui là được rồi trong khi mọi người đang tới và chuẩn bị xe đắp thì à, bên cạnh đó vợ mình đang chuẩn bị đồ ăn trưa hôm nay là có món bánh cuốn tôm vợ mình làm đó, đi cầm trại ăn à, đơn giản như thế này thôi nhìn rất là hấp dẫn bánh cuốn tôm vừa mình hấp vừa xong này bên này là mới pha nước chấm nữa chút cho thì hành phi vô nữa là ô trời bả chết bả chết còn gì bằng mọi người thấy đỉnh chưa em trai mình à, câu cá ở phía bên bờ sông à, ba con và kia đang ngồi để xem em trai mình câu cá này à. cô ơi cô bơi nhanh vậy tại nó đang đi ngược à, đang đi xuôi ấy <laughs> về nó đi ngược này ừ. đi đây nè một thanh niên câu cá cả lang ra xem này ghê thiệt đi nhanh vậy nè đi nhanh vậy con chim nó tưởng là con chim giả hay sao <laughs> Everyone is watching a whole show here. Reality show. Ôi ôi Cá cá cá cá. Em á nó <laughs> con cả hai chân ủa ủa tính ở đó ngồi tính ngồi đó bắt lên luôn tiền <laughs> Thấy vào xuống <laughs> có cần ném cái mũ xuống Đấy, bá con Jun mà lên Bá con Jun là phải lườm lên chứ Đúng rồi Chấp Chào bá con Jun rồi nhá Ngày hôm nay à, rất là vui, mọi người đến đông đủ Rồi à, mình có câu được một con trout cod nữa Để cho anh em có thêm hứng thú Thả cân xuống sông để câu cá à, Cứ câu được một con là cho mọi người có động lực Xong rồi lúc này à, có đi tắm sông nữa, quá vui Bây giờ chiều về rồi Mọi người ai cũng lên lửa Để mà chuẩn bị đồ ăn, ăn tối Hôm nay là ngày 31 tháng 12 ngày cuối cùng của năm 22 thì à, tối nay mình sẽ tổ chức quay số số để cho mọi người đón à, mừng năm mới với cái nhiều niềm vui và may mắn để xem tối nay ai sẽ là người may mắn luôn. <laughs> estava próximo da... Próximo da... đi cầm trại chuyến này á, thì vợ mình um, có ướp một số thịt để làm barbecue à, mời mọi người ăn cho vui đây là thịt cừu nhé dưới này là có cánh gà này bên này là có thịt ba chỉ Đó, tất cả đều đã được ướp sẵn từ nhà rồi bây giờ chỉ có đem lên lò than nướng thôi mình đi à, cắm trại á, thì à, ăn thịt nướng thì thường ứng à, ăn nướng bằng than như thế này này. Đó, nó rất là thơm. Mặc dù là cùng một cách ướp đó, nhưng mà chiên chảo vậy là nướng than như thế này á, thì nướng than như thế này là ăn đứt luôn. Cực kỳ ngon. Mà có cái lò lửa này này. Lò lửa này thì không phải của mình, của mình hôm nay cũng mang được tại vì xe của mình bị chật á mà em mình mang theo nướng trên cái lò lửa này là cực kỳ khỏe luôn đỡ bị nóng rồi nó á, đừng lật như thế là khỏe hơn chứ mà nướng dưới thấp á phải ngồi xuống cực lắm mang đi là hơi chật hơi mất công tí xíu thật chứ nhưng mà nó khỏe rồi không sợ bị à, cái lửa nó bay lung tung nếu mà có gặp ngày gió nữa cái này là thịt vừa nướng xong này vừa mình à, ủ trong cái chai bạc để cho giữ nhiệt á Nhìn quả hấp dẫn luôn á Hiện tại là vợ mình đang à, nướng tiếp sườn cừu Vậy là cánh gà Thì cừu thì mình khoái ăn à, cái sườn này này, nó ngon Hiện tại mặt trời đang chuẩn bị lặn Phố cắm trại đã lên đèn à, <laughs> Bây giờ tụi mình chỉ cần chờ nướng thịt nữa thôi Là quậy thôi năm nay thì à, team của tụi mình là đón à, giao thừa ở trong rừng rất là vui rất là đông người đây là lần đầu tiên à, tụi mình cắm trại đón giao thừa ở trong rừng luôn á tối nay sẽ quay bọc thăm may mắn để xem ai là người chiến thắng đợt này đi là quá vui Mọi người anh chị em à, rất là hòa nhập Có nhiều em bé tới đây chơi và làm bạn với nhau rất là dễ dàng luôn